Xin chào các bạn Vậy là một mùa hè gần như đã kết thúc đối với các bạn học sinh sinh viên Và cũng chỉ còn ít ngày nữa thôi Thì chúng ta lại có một lứa sinh viên mới tiếp tục nhập học Vậy thì hành trang của bạn sinh viên cần thiết là gì? Ngoài việc tìm cho mình một nơi ở phù hợp Các trang thiết bị khác Thì một chiếc laptop là cũng hết sức cần thiết Việc học của bạn sinh viên rất cần một chiếc laptop để làm luận văn, tra cứu tài liệu, làm công việc cơ bản trên máy và không phải ai cũng dư giả kinh tế hoặc nhu cầu sử dụng máy không quá nhiều. Nên lựa chọn một sản phẩm trong tầm giá khoảng 10 triệu đồng là lựa chọn hoàn toàn hợp lý với nhu cầu đặt ra ở phía trên. Và sau đây, trong video ngày hôm nay, mình sẽ gửi các bạn 3 sản phẩm mà mình cho là đáng để sử nhất trong tầm giá khoảng 10 triệu đồng. Sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu chính của video nhé. Nếu như bạn cần cho mình một chiếc laptop có màn hình lớn thì Asus X556 UA là một sản phẩm như thế. Được ra mắt vào năm 2016, là một sản phẩm thuộc dòng X series của Asus đánh vào phân khúc giá rẻ với nhiều lựa chọn về màu sắc cũng như khả năng multimedia của máy khá tốt. Là một sản phẩm được làm từ vật liệu polycarbonate nên máy cân nặng vào mức khoảng 2 kg. Máy có nhiều lựa chọn về màu sắc như màu vàng, màu bạc, đỏ cùng xanh đen cho các bạn thoải mái trong việc lựa chọn màu sắc phù hợp với sở thích hay cá tính của các bạn. Mặt lưng của nó có một logo Asus và họa tiết tròn, đồng tâm, sáng bóng khi nghiêng máy dưới ánh sáng. Thiết kế của nó rất trẻ trung và phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Vì đây là sản phẩm giá rẻ nên nó có thiết kế không quá mỏng. Và như vậy thì ngược lại nhà sản xuất đã bố trí chúng ta rất nhiều cổng kết nối như kết nối VGA, HDMI, USB Type-C, USB chuẩn A, cổng mạng LAN cùng với jack Audio 3.5 và khai đọc thẻ nhớ SD nó đủ cho nhu cầu kết nối cũng như chia sẻ hình ảnh, dữ liệu ra thiết bị khác. Về bàn phím màu tút của sản phẩm thì cũng được chăm chút khá là kỹ khi máy sẽ hữu bàn phím full size chiclet có hành trình lên đến 1.8mm và độ này của phím ổn định thì việc gõ trên bàn phím này trở lên tuyệt vời hơn rất là nhiều. Tút của nó có độ rộng vừa đủ để thao tác đa điểm một cách dễ dàng. Màn hình của chiếc Asus này có kích thước chuẩn cho việc giải trí là 15,6 inch với tấm nền IPS cùng với độ phân giải là Full HD đủ trong việc hàng ngày của chúng ta. Độ sáng của nó chưa cao lắm nhưng vẫn ở mức tốt việc giải trí hàng ngày. Nó được trang bị công nghệ Splendid của Asus giúp điều chỉnh nhiệt độ màu một cách chính xác hơn, tạo cảm giác hình ảnh nhiều màu sắc hơn và độ sâu chân thật hơn. Cùng với chế độ bảo vệ mắt ngăn tới 33% lượng ánh sáng xanh tới mắt của bạn. Cấu hình của chiếc máy này thì nó được trang bị con chip i5 6200U, RAM là 8GB, có thể nâng cấp tối đa lên 16GB Cùng với củ SSD 128GB có thể nâng cấp tối đa lên 1TB cùng với VGA Intel HD Graphics 520 nó đủ cho nhu cầu sử dụng cơ bản của chúng ta như văn phòng, xem nội dung 4K cùng các phần mềm học tập đơn giản khác mà không một chút chậm trễ nào trong các tác vụ đó. Và máy này đang có giá vào khoảng là 8 triệu đồng trên thị trường. Nếu như bạn cần tìm một sản phẩm màn hình có kích thước nhỏ hơn thì mình xin giới thiệu các bạn chiếc HP 840G3 một sản phẩm đã ra mắt được khoảng 3 năm nhưng vẫn còn dư sức chạy trong vài năm tới với công dụng văn phòng, học tập cơ bản và các chương trình độ hòa nhẹ. 840 G3 thuộc một dòng Elebook của HP. Nó hướng đến đối tượng văn phòng và doanh nghiệp nên thiết kế cao cấp với vỏ ngoài được làm bằng polycarbonate và được phủ một lớp sơn màu bạc. Nó được bắt cong về phía trước theo thiết kế cổ điển của dòng Ebook 800 của sản phẩm. Nó cũng đạt tiêu chuẩn quân sự MIL 810G của Mỹ. Màn hình của HP 840G3 là kích thước 14 inch Độ phân giải tùy chọn HD và Full HD và có cảm ứng. Được trang bị tấm nền IPS có góc nhìn rộng và độ sáng màn hình ở mức tiêu chuẩn, nó vào khoảng 300 nit nên nó ứng được hầu hết tất cả các nhu cầu chúng ta như xem nội dung văn bản, xem phim, nghe nhạc hoặc các phần mềm đồ họa trên màn hình này mà không phải lo lắng quá nhiều về khả năng hiển thị của nó. Tuy nhiên thì màn hình của nó vẫn hơi dày một chút vì nó được ra đời vào năm 2016. Về cổng kết nối thì HP 840G3 được trang bị đầy đủ cổng kết nối cơ bản với cổng kết nối HDMI, USB chuẩn A, khe đọc thẻ nhớ và cổng kết nối mạng Ethernet. Bàn phím, tút bát và loa của chiếc máy này thì không gì để phản nàn khi đã trang bị bàn phím chiclet có đèn nền và không bàn phím số. Cũng dễ hiểu thôi khi ở máy chỉ kích thước 14 inch mà nhà sản xuất muốn khoảng cách phím được bố trí rộng nên ta sẽ phải đánh đổi. Cảm giác gõ của bàn phím rất tốt khi hành trình phím của nó lên đến 1.7mm. Máy có pointing stick đặt ở giữa bàn phím để hỗ trợ di chuột. Tút bát được làm nhám và phủ lớp vật liệu chống bám vân tay cho cảm giác mượt mà và khả năng phản hồi đa điểm rất tốt. Loa sản phẩm này thì ở mức trung bình trong tầm giá, khiêm lượng của nó chưa thật sự ấn tượng, nhưng bù lại thì các giải âm được trao chuốt phù hợp với việc nghe cá nhân. Xét về cấu hình thì chiếc máy này sử dụng con chip Core 5 thế thứ 6, tối thiểu là 8GB cùng với cứng SSD 128GB có thể nâng cấp lên. Thì Elebook 840 G3 hoàn toàn thể giúp chúng ta chiến tốt các phần mềm văn phòng như Office của Microsoft, Doc của Google hay một vài phần mềm 2D như Photoshop thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn với chiếc máy này. Nó phù hợp với các bạn học sinh sinh viên cần một chiếc máy nhẹ trong khoảng 1,5 kg. Máy có thiết kế chắc chắn cũng như vận hành bền bỉ và giá trên thị trường vào khoảng là 10 triệu đồng. Chiếc máy cuối cùng mà mình giới thiệu các bạn trong video ngày hôm nay đó là một sản phẩm cao cấp đó chính là chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 2. Một sản phẩm thuộc dòng X1 của ThinkPad hướng tới khách hàng là doanh nhân với cân nặng chỉ vào khoảng 1,3 kg. Máy được cấu tạo từ nhựa, sợi carbon cùng hợp kim magie cho máy cảm giác chắc chắn và bền bỉ trong hoàn cảnh. Nó không rực rỡ mà đẹp theo kiểu mạnh mẽ, đậm cho doanh nhân. Máy thiết kế vuông bắn và thoải mái để các bạn mang đi hàng ngày. Có đầy đủ các cổng kết nối trên chiếc máy này như kết nối HDMI, mini DisplayPort, cổng kết nối USB 3.0, khe đọc thẻ nhớ SD, cổng mạng LAN, giúp các bạn thoải mái cho kết nối hay chia sẻ dữ liệu hàng ngày. Bàn phím thương hiệu của Thịnh thì đáp ứng cực kỳ tốt những gì mà mình kỳ vọng. Nó có hành trình phím dài, có đèn nền, tiếng gõ cùng được gõ mức vừa phải, rất êm, thoải mái gõ trong một thời gian dài mà không bất kỳ sự khó chịu nào. Tút bát vừa đủ rộng và mượt mà, đủ cho nhu cầu sử dụng cơ bản mà không cần dùng chuột. Màn hình kích thước 14 inch, độ phân giải Full HD của máy rất đẹp, sáng, màu sắc hiển thị rõ ràng, chân thực. Nó không quá rực rỡ để phục vụ nhu cầu multimedia, mà nó thiên về chiều sâu, cũng hiển thị trung tính trong việc nhiều hơn. Độ sáng tối thiểu của máy cũng rất thấp, nó đủ để sử dụng vào buổi tối mà không bị mỏi mắt. Cấu hình của máy là chip Intel Core 7 4600U, RAM là 8GB, cúm một cứng SSD 256GB là đủ cho nhu cầu cơ bản hàng ngày. Không có nhiều ứng dụng văn phòng hay học tập làm khó được sản phẩm này. Nó hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn trong khoảng 3-4 năm nữa. Mà chiếc máy này trên thị trường đang có giá vào khoảng 11 triệu đồng. Trên đây là ba sản phẩm mà mình cho là phù hợp nhất với các bạn ở thời điểm hiện tại với mức giá vào khoảng 10 triệu đồng nó đáp ứng tốt các nhu cầu cùng thiết kế đa dạng, giá thành rẻ. Các bạn sẽ chọn sản phẩm nào cho mình? Hãy vui lòng để lại ý kiến các bạn phía dưới comment nhé. Bài video của mình ngày hôm nay sẽ phép được tạm dừng tại đây. Xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình nhé.